Xin chào tất cả anh em nha, Chào mừng anh em quay trở lại với xem cả bóng là có tiền của mình à, Ngày hôm nay mình có đẩy cho anh em một trận đấu ở cái giải uh, Serie A Trận đấu sớm vào lúc uh, à, 5 giờ 30 Trận đấu đang diễn ra rồi anh em à, Mình có cho anh em đi cái kèo đấy là Empoli được chấp 0.75 cũng như là cái tài 2.5 Đúng không? Thì uh, hiện tại thì uh, cái kèo 2.5 thì anh em chúng ta chưa có bàn thắng Trận đấu thì chưa có bàn thắng Nên là cái kèo chấp anh em chúng ta vẫn đang ăn còn bây giờ thì cũng phải đợi đến khi nào hiệp 2 thôi. Mong rằng là sẽ nổ đi ba bàn để anh em chúng ta có thể uh, bú được cái tài anh em. Và chắc chắn là mình vẫn tin rằng một chiến thắng dành cho Empoli trong trận đấu này. À, tiếp đến đây là buổi tối ngày hôm nay sẽ diễn ra một loạt những trận đấu uh, cũng thuộc năm cái giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh anh em. Những cái trận đấu còn sót lại. Và uh, Chắc là bây giờ mình sẽ không làm những trận đấu vào buổi tối này nữa đâu. Chúng ta sẽ rời một chút sang đến dạng sáng ngày mùng 10 anh em nhé. À, trận đấu giữa Everton và Manchester United này cũng như là trận đấu giữa Barcelona và Santa Vigo, à, Stuttgart và Union Berlin và AS Roma và Lecce. Đấy. Có cả Lin và OSC nữa anh em. <clears throat> à, mình vừa mới làm uh, giải Serie A rồi đúng không? Thế là uh, quay lại trở lại ờ, La Liga đi làm La Liga đi đấy ngoại anh thì um, chắc là mình sẽ đẩy kèo trong nhóm thôi vì bây giờ cũng không thể nào mà có thời gian để mình làm hết những tất cả những cái trận đấu ở trong ngày hôm nay được quá nhiều trận đấu anh em ạ nên là mình sẽ chọn ra những trận đấu ờ, có thể gọi là dễ ờ, đi kèo nhất để anh em chúng ta à, đầu tư nhá à, trận đấu giữa Barcelona và Celta Vigo hiện tại cái kèo chấp đang là 1.5 kèo Harry Cup đang là 1.5 à, trên dưới cả trận đang là ba hòa anh em À, điểm qua một chút về đội hình thì à, Barcelona trận đấu này cũng à, gọi là đây cũng là một cái đội hình gần như là mạnh nhất rồi anh em ạ. <clears throat> Mặc dù họ cũng thiếu những cầu thủ à, rất là đáng giá cũng như là những cầu thủ à, vừa mới à, được tậu về. Đặc biệt đấy là rút Kunde thì đang gặp chấn thương này, à, Hector Bellerin này cũng như là Christensen. Đó. Đây là hai cặp trung vệ anh em và trên hàng công thì họ sẽ thiếu vắng đây là Mafit the Play tiền vệ sẽ là Araujo đấy thiếu những uh, cũng là khá khá cầu thủ đấy tuy nhiên thì uh, nhìn về qua cái đội hình dự kiến thì mình cũng đã thấy được rằng đây cũng là một cái đội hình uh, khá là nói chung là mạnh nhất gần như là mạnh nhất của Barcelona rồi đúng không hàng công thì có uh, Ansu Fati này Lewandowski này Dembele này tiền vệ thì có Peri này Sergio Busquets này Gavi và hậu vệ thì có uh, à, Bade Bade này rồi là Eric Garcia uh, ờ, Garapique cũng như là Roberto đấy và thủ môn thì vẫn sẽ là Stegen thôi Đấy thì nói chung là đội hình này cũng gần như là đội hình mạnh nhất của Barcelona rồi. Trận đấu này thì mình không thấy rằng là Frenkie de Jong được xuất phát ngay từ đâu. Tuy nhiên thì mình vẫn tin tưởng vào cặp đôi đấy là Perry cũng như là Gavi trong cái trận đấu mà gặp một đôi cửa dưới uh, Celta Vigo. Celta Vigo ờ, cũng như là Barcelona ở trong trận đấu này họ sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật đấy là 4-3-3. À, ờ, hai đội bóng um, mình không nghĩ rằng là Celta Vigo sẽ đối đầu trực tiếp với Barcelona ở thời điểm hiện tại đâu. À, khi mà thật sự là Barcelona đá ở cúp C1 thì họ à, khá là mờ nhạt cũng như họ đã để thua hai cái trận đấu khá là quan trọng rồi. Đấy là trận đấu giữa Inter Milan cũng như là trận đấu giữa Bayern Munich. Tuy nhiên thì chắc chắn rằng Barcelona vẫn còn cơ hội anh em. Đấy, nếu mà đã có 3 điểm thì uh, cũng vẫn còn cơ hội vì uh, lượt lượt đi nữa, lượt đi xong thì đến lượt về đúng không? Đấy, lượt về. Lượt về thì miễn sao là Inter Milan cũng như là Barcelona trong cái cuộc uh, gọi là cái cuộc đối đầu, đối đầu quan trọng nhất của Barcelona và Inter Milan ở lượt về tiếp theo đây. Nếu như Barcelona có thể có điểm trước Inter Milan thì chắc chắn sẽ là một cái viễn cảnh khác đúng không đấy thì cũng không biết đường nào mà lần được tuy nhiên thì ờ, chắc chắn rằng hiện tại thì Barcelona đang xếp đầu bảng xếp hạng của La Liga anh em à, rất xuống thứ hai rồi khi mà ngày hôm qua Real Madrid cũng đã có một chiến thắng vượt lên ờ, Barcelona với một điểm cách biệt thôi đấy với chỉ cách biệt một điểm thôi vì vậy nên là Barcelona muốn lấy lại vị trí đầu bảng bắt buộc tối ngày hôm nay họ sẽ phải có một chiến thắng cũng như là ít nhất một trận hòa ít nhất một trận hòa thì Barcelona cũng sẽ lấy lại cái ngôi đầu bảng của Real Madrid với cái hiệu số hiện tại anh em. 10 à, sau 7 vòng đấu họ có đến 19 bàn thắng cũng như là chỉ để thủng lưới một bàn thôi, một hàng thủ rất chất lượng trong cái mùa giải năm nay. Đây cũng sẽ là à, những cái số liệu mà anh em chúng ta có đẹp niềm tin vào Barcelona trong trận đấu này. Còn với Santa Vigo thì sao? Sau 7 vòng đấu họ chỉ ghi được 9 bàn cũng như là để thủng lưới 13 bàn và đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. À, trở lại với những cái mã kèo của chúng ta hiện tại thì kèo handicap đang là 1.5 cũng như là cái kèo tài 3 à, mình nghĩ là hai cái kèo này là hai cái kèo anh em chúng ta có thể đi từ đầu được vì sao Barcelona cần một chiến thắng để có thể uh, khơi dậy được cái ý chí chiến đấu của cả lớp trẻ hiện tại đúng không cũng như là cái kinh tinh thần thi đấu của các cầu thủ à, với việc là để thua Inter Milan uh, ở cúp C1 với chỉ số đấy là với tỷ số rất là tối thiểu thôi, 1-0 Nó không nói lên được bất ờ, cứ điều gì cả, đúng không? Tuy nhiên thì uh, thua thì vẫn là thua thôi. Vì vậy nên là Barcelona vẫn cần một cái đòn bẩy để có thể lại tiếp đón Inter Milan ở trên sân nhà Nou Camp vào ngày 13 tháng 10. Đấy, cách đây uh, cách ngày thi đấu 3 ngày. Đấy. Sau 3 ngày sau cái trận thi đấu này thì họ sẽ tiếp đón Inter Milan ở trên sân nhà anh em. Vì vậy đây sẽ là cái trận đấu rất quan trọng cũng như là bắt buộc Barcelona phải giành chiến thắng anh em. Đó, nên là mình sẽ chốt kèo luôn cho anh em này, nốt kèo luôn cho anh em nhá. Và mình cũng nói rồi đây chỉ là những kèo gợi ý thôi Nên là anh em nào mà thật sự muốn đầu tư bóng đá Cũng như là muốn chơi bóng đá chuyên nghiệp Thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như Tele Mình sẽ giúp đỡ cho anh em Và chỉ cho anh em những cách đầu tư bóng đá chuyên nghiệp Để anh em chúng ta cùng vào trong nhóm của mình Đầu tư với các bet thủ nhá Và tất nhiên rồi ờ, với cái trận đấu mà uh, dạng sáng ngày mai như thế này thì chưa chắc là mình đã chơi trận đấu này anh em nhé vì buổi tối ngày hôm nay nếu như anh em chúng tôi đầu tư mà đã có lãi rồi thì uh, tội gì mà không đi ngủ sớm đúng không ngày mai là ngày thứ hai rồi đấy nên là tội gì mà không đi ngủ sớm có lợi nhuận là được anh em ạ không phải uh, lăn tăn về những cái trận đấu mà hấp dẫn hay là không hấp dẫn đâu đấy còn uh, nếu như mà thật sự mà anh em uh, à, xem bóng đá về à, ờ, gọi là câu lạc bộ hâm mộ đúng không? À, thì anh em chúng ta có thể thức đêm một chút, có thể là nếu như có lãi rồi thì anh em chúng ta có thể đầu tư nhẹ nhàng thôi anh em nhá. Đã có lãi rồi, mình cũng nói rồi cái việc mà anh em chúng ta kiếm được lợi nhuận thì nó cũng là đơn giản thôi, tuy nhiên là giữ được cái lợi nhuận hay không, đấy mới là điều quan trọng. Anh em nhá. À, Barcelona chốt à, uh, nốt sau cho anh em cái đã nhỉ. Barcelona chấp 1.5 anh em, chấp 1.5 FT